này cô em bán sầu riêng sầu riêng em bán chứ tình duyên thế nào em thời có bán anh mùa dù cho mười mấy nhà lâu xe hơi sầu riêng em bán rồi bao về ăn không béo tới đây em sẽ em đâu mất rồi đó đâm vào tim đau để bao đêm trắng mơ màng sầu riêng gái đá đâm vào tim